Xin chào, xin chào tất cả các bạn Chào mừng các bạn đã quay trở lại buổi học ngày hôm nay cùng với chị Hiên Các bạn thân mến, như đã hứa thì ngày hôm nay chúng ta sẽ có một cái buổi học à, Và đây sẽ là một cái buổi học cuối cùng trong cái chiến dịch cùng ôn lại Kiến thức nền các cái tác phẩm văn xuôi cùng với chị không biết là bây giờ thì à, các bạn đã có thể có mặt ở đây chưa Nhưng mà cái tác phẩm ngày hôm nay chị Hiên lựa chọn cho chúng mình Đó là một trong số những cái tác phẩm mà các bạn có thể thấy rằng là gì ạ? À đã quay trở lại ở trong để nếu như à, theo cái tiến trình mà chúng ta cùng với nhau gọi là ôn chúng ta cùng với nhau xác định lại à, cái dạng đề á Tức là những cái năm trước thì các tác phẩm ra vào nội dung gì Thì chắc hẳn là các bạn cũng sẽ thấy là năm nay thì khả năng rất cao Sẽ vào cái bút ký ai đã đặt tên cho dòng sông của Hoàng Phủ Ngọc Tường và đây cũng chính là cái phần văn bản mà ngày hôm nay chị Hiên sẽ chia sẻ cùng với các bạn nhé, được không nào? Trước tiên thì ờ, chúng ta sẽ cùng đợi mọi người một chút xíu nhé. Chúng mình sẽ cùng đợi mọi người một chút xíu nha Không biết là bây giờ thì ờ, các bạn đã có thể có mặt ở trong buổi phát trực tiếp ngày hôm nay cùng với chị chưa? Đúng rồi, sông Hương đấy <laughs> Sông Hương ư Tại vì sao? Các bạn thấy nhá Đấy là nếu như mà chúng mình xem một chút xíu thì các em có thể thấy là đây ví dụ nhá à, năm 2000 năm 2018 thì là vào ờ, chiếc thuyền ngoài xa. Năm 2019 là vào ai đã đặt tên cho dòng sông của Hoàng Phủ Ngọc Tường? Ai đã đặt tên cho dòng sông? Được không ạ? Đến năm 2020 Thì năm đó Covid đúng không? Thì chị nhớ không nhầm là vào ờ, đất nước à? Đất nước thì phải Đất nước và Việt Bắc Nếu chị nhớ không nhầm Năm 2022, năm 2020 nhé Năm 2021 cũng thi hai lần Là vào sóng cộng với cả Tây Tiến thì phải. Thế thì năm 2022 thì là vào đây là năm 2017 nhá. Thì vào đất nước. Đó. Thì năm 2022 à, là thi vào à, chiếc thuyền ngoài xa. Được không ạ? Thế thì chị mới bảo các bạn ý là nếu như mà các em nhìn vào cái phân bổ những cái đề đã trở đi trở lại trong các đề thi á Đúng không? Thì các bạn sẽ thấy là năm 2017 vào đất nước Thì đến năm 2020 lại vào đất nước Năm 2018 vào chiếc thuyền ngoài xa Thì đến năm 2021, năm 2022 lại vào chiếc thuyền ngoài xa Đó Thế nên thành ra nếu như năm 2019 mà và ai đã đặt tên cho dòng sông Thì liệu rằng có phải 2023 của chúng mình sẽ vào ai đã đặt tên cho dòng không không? <laughs> Được không ạ? À? Thật ra thì ờ, như chị nói á, đây chỉ là một cái suy nghĩ thôi Một cái phán đoán nhất định của chúng ta dựa trên những cái tác phẩm mà đã từng xuất hiện trong đề thi Trung học Phổ thông Quốc gia thôi còn về cơ bản thì các bạn cũng thấy rằng là chúng ta sẽ không thể nào đưa ra được một cái chắc chắn rằng năm nay có vào ai đã đặt tên cho dòng sông hay không. Chúng ta chỉ biết rằng là những năm gần đây thì ai đã đặt tên cho dòng sông không có xuất hiện trong đề thi Trung học Phổ thông Quốc gia. Thế nên nếu như nó là một cái sự quay trở lại thì nó cũng là một cái điều hoàn toàn hợp lý thôi Hôm nay chị Hiên nói thế này thì có vẻ là các bạn đang ôn vợ sẽ buồn nhỉ <laughs> Đừng buồn nhá, cũng đừng lo bởi vì biết đâu năm nay sẽ vào sẽ vào vợ thì sao đúng không? Cái vấn đề nằm ở chỗ ý, là chúng ta sẽ không thể nào đoán định được chắc chắn là sẽ vào tác phẩm nào Mà đây chỉ là một cái sự suy đoán gọi là dựa trên những cái tác phẩm đã ra vào trong các năm trước thôi Thế nên là chúng mình sẽ chú ý nhá được không ạ? Thế thì các bạn ơi, các bạn đã biết được là những năm trước ra vào các tác phẩm gì chưa? Chị Hiên vừa làm hệ thống lại cho các bạn để các bạn có được một cái sự nhìn nhận luôn đấy ạ. À. Đà Giang ạ. <laughs> ok, nếu như vào sông Đà thì tốt chứ. Một tác phẩm hay mà, đúng không ạ? Một tác phẩm hay mà. Rồi, à, những tác phẩm trong 2 năm gần đây không vào hay sao chị? Không, đấy là chúng mình nói như thế thôi chứ vẫn có thể vào bình thường mà Quốc Duy ạ. Được không ạ? À? à Quốc Duy đã đăng ký khóa học 10 ngày của chị rồi đúng không? Yên tâm nhá Duy nhá Yên tâm là ở trong khóa học 10 ngày thì chị sẽ ôn toàn bộ cùng với các bạn Thế nên chị cũng rất là mong ngày được gặp em ở trong khóa học 10 ngày nha Còn các bạn còn lại thì sao? Ồ, Em là thí sinh tự do đang học kiến thức nền rồi Đăng ký khóa 10 ngày của chị có ổn không ạ? À? Em đang học kiến thức nền nhưng mà ở mức độ như thế nào? Đã nắm sâu chưa? Chắc chưa? Nếu chưa sâu và chưa chắc thì đăng ký khóa 10 ngày của chị là hoàn toàn hợp lý Được không ạ? À? Rồi mong đừng ra thơ á nếu vào thơ thì hay chứ Chị thấy phân tích thơ hay chứ Các em không thích phân tích thơ à À em cũng đăng ký khóa học 10 ngày của chị rồi Rồi nhất trí Các bạn ơi hãy nhớ nha Ngày hôm nay sẽ là cái ngày ưu đãi dành riêng cho các bạn ở trong lớp mình đấy Vậy nên nếu như bạn nào mà vẫn đang gọi là cân nhắc Thì chị nghĩ là có thể suy nghĩ một chút để xem là chúng mình có đăng ký hay không Bởi vì như chị Hiên nói Đôi khi lỡ hẹn 1 giờ Ngày sau muốn gặp phải chờ đúng tròn 1 năm có rất nhiều bạn đã phải đợi chờ đợi một năm để có thể được học lại khóa học 10 ngày của chị bởi vì năm trước không đăng ký và số điểm chưa được như mong muốn. Thế nên chị hy vọng là nếu như mà các bạn đang phân vân thì hãy suy nghĩ và quyết định trong ngày hôm nay chúng mình nhá để chúng mình được nhận học phí ưu đãi này lại còn được tặng thêm một quyển bộ đề trọng tâm nữa được không nào? Rồi, trên tinh thần như thế nha Đây, list lại và liệt kê lại cho các bạn Về những cái tác phẩm mà chúng ta đã thi ở đây À, em đọc sách của chị thôi mà được 9 cộng thi thử What? Thật á? Trời ơi cái gì? Chị nói thật nhá Dạo gần đây thì chị nhận được rất là nhiều những cái phản hồi của các bạn Và chị nói thật là chị không có đủ thời gian để trả lời hết Nhưng chị rất biết ơn các em bởi vì thực sự các em đã rất nỗ lực và cố gắng trong cái hành trình vừa qua ừ, Chị biết ơn các bạn vì các bạn đã tiến bộ Và chị biết rằng đó không phải là những tất cả những cái gì mà chị làm cho các em Tất cả đều dựa vào sự cố gắng của các em được không ạ? Thế nên là các em ơi, hãy tin vào chính bản thân mình Hãy tin rằng là mình hoàn toàn thông minh Mình hoàn toàn có thể học được môn học này Và chị nghĩ rằng điều quan trọng nhất là cần một người để khai mở cho các bạn thôi Hãy tin vào chính mình nhá Và chị mong là được gặp các bạn trong khóa học 10 ngày Ok chưa ạ? Chị mong là như thế Mạnh ơi, một xíu nữa em nhắn tin cho admin fanpage học văn chị Hiên ngay giúp chị nhá Nhớ là đăng ký trong hôm nay đấy Ôi, có cách nào để xem lại không? Em ơi, chị chỉ để lại buổi một thôi ý Em nhá Thế nên em có thể xem lại buổi 1 còn không có cách nào để xem lại đâu Em bị yếu nghị luận xã hội à? Ok, nhắn tin về ngay cho chị Hiên hoặc nhắn tin về ngay cho admin fanpage à, Chị lưu video được không? <laughs> Em sập nguồn rồi Các bạn ơi, các bạn đã sẵn sàng chưa? Các em đã sẵn sàng để chúng ta có thể đến với một cái tác phẩm như chị Hiên nói Là năm nay khả năng rất cao sẽ có thể xuất hiện trong đề thi Trung học Phổ thông Quốc gia Với những cái sự phân tích của chúng ta ở kia chưa? Đăng ký khóa học ở đâu chị ơi? Nhắn tin ngay về admin fan, nhắn tin ngay về fanpage học văn chị Hiên chứ còn gì nữa. Được không ạ? À? Sẵn sàng chưa nào? Ok để chị ghim cái bình luận này lên nhá. Đấy các bạn có thể đăng ký theo cái link đó nhá. Các bạn có thể đăng ký theo cái link à, cái này chưa phải link đâu, cái này chỉ là cái ưu đãi thôi. Chưa phải link một xíu nữa chị ghim link cho các bạn nhé. Một xíu nữa có link chị ghim link cho các bạn để các bạn có thể đăng ký nhá. Chiến thôi. Ok, bắt đầu. <laughs> Các bạn thân mến, có lẽ là các bạn cũng đã từng nghe đến những dòng thơ này rằng Con sông dùm rằng con sông không chảy Sông chảy vào lòng nên Huế rất sâu Và các bạn ơi, chúng ta thấy rằng là những cái câu thơ đó Là những cái câu thơ nhắc nhớ chúng ta đến một dòng sông Của một miền đất dường như đã trở thành một cái miền đất mà biểu tượng bởi cái sự dịu dàng đã đôi lần đến với Huế mộng mơ Tôi ôm ấp một tình yêu trọn vẹn Vẻ đẹp Huế chẳng nơi nào có được Nét dịu dàng, pha lẫn trầm tư Và có lẽ chính bởi cái điều chảy lặng lờ của dòng sông Hương ấy Đã trở thành một trong những cái gì ạ Biểu tượng cho thành phố Huế, cho xứ Huế Và thật may mắn Có chăng nếu như chúng ta chưa từng được đến với sông Hương Chưa từng được đến với xứ Huế Thì chúng ta cũng sẽ được một lần đến với dòng sông này qua một cái trang viết, qua những cái trang viết rất tiêu biểu trong sự nghiệp sáng tác của nhà văn Hoàng Phủ Ngọc Tường. Và đó là bài ký Ai đã đặt tên cho dòng sông? Các bạn ơi, chúng ta có tiêu đề là một cái câu hỏi đúng không ạ? Ai đã đặt tên cho dòng sông? Vậy thì chị tin chắc chắn rằng khi chúng ta tìm hiểu về cái bài ký này thì chúng ta sẽ tìm thấy được cái câu trả lời cho câu hỏi mà Hoàng Phủ Ngọc Tường đã đặt để ở đây và tiếp tục cái phần tài liệu mà ngày hôm nay chị Hiên sử dụng. Đó chính là cuốn tài liệu cuốn 6 ở trong bộ tài liệu 12 cuốn dành tặng miễn phí cho các bạn khi các em đăng ký khóa học 10 ngày nhé. Rồi, bây giờ thì chúng ta sẽ cùng có như sau. Bao giờ cũng vậy, khi tìm hiểu về một tác phẩm, chúng ta sẽ cần phải tìm hiểu về tác giả. Và tác giả ngày hôm nay chúng ta cùng tìm hiểu đó là Hoàng Phủ Ngọc Tường Các bạn ơi, tên có hay không ạ? Uhm, là một cái tên rất là hay đúng không? Các bạn hãy nhớ giúp chị này Sinh năm 1937 tại thành phố Huế Hoàng Phủ Ngọc Tường hiện tại đang sinh sống cùng với vợ ở thành phố Hồ Chí Minh nhá Được không ạ? Quê gốc của ông ấy thì không phải là ở Huế Thế nhưng mà ông ấy sinh ra ở Huế, lớn lên ở Huế đúng không ạ? Và có được một cái vốn hiểu biết về lịch sử, địa lý, văn hóa Huế. Thế nên thành ra chúng ta thấy rằng là dường như cái dòng máu chảy trong gì ạ? Chảy trong của chảy trong người của Hoàng phủ Ngọc Tường luôn luôn mang trong mình một cái tình yêu thiết tha dành cho thành phố này. Được không ạ? Luôn luôn mang trong mình một cái tình yêu thiết tha dành cho thành phố này. Và các bạn có thể thấy rằng là gì nhỉ? À, ông ấy là một trí thức yêu nước, có hiểu biết sâu rộng trên nhiều lĩnh vực. Các bạn nhé, hãy chú ý giúp cho chị. Được không nào? Hãy chú ý giúp cho chị nhé. Và chúng ta có thể thấy đó là gì ạ? À, từ năm 1960 đến năm 1966 thì ông là một nhà giáo dạy ở trường trung học phổ thông chuyên Quốc học Huế. Sau đó thì ông lên chiến khu tham gia cuộc kháng chiến chống Mỹ bằng hoạt động văn nghệ được không ạ? À? Và hiện nay thì ông đang sống ở thành phố Hồ Chí Minh cùng người vợ của mình, cũng là một nhà thơ vô cùng nổi tiếng. Không biết các bạn có biết đến nhà thơ này không? Nhà thơ Lâm Thị Mỹ Giả. Dạ. Các bạn biết bài thơ, các bạn biết nhà thơ này không ạ? À? Nhà thơ Lâm Thị Mỹ Giả. Dạ. Được không nào? Và ở đây thì chúng ta có này. Ở đây sẽ là cái đây là nói về sự nghiệp sáng tác của tác giả này Nói về không gian nghệ thuật là xứ Huế các bạn biết rồi đúng không ạ? Thật ra là chúng ta có thể triển khai một cái mở bài về không gian nghệ thuật và sử dụng linh hoạt cho các dạng đề khác nhau cực kỳ đơn giản. Các bạn thấy nhá, trong những cái tác phẩm chúng ta học Nguyễn Tuân này thì có không gian nghệ thuật là ở đâu? Là ở Hà Nội. Đúng không? Ở Tây Bắc. Đúng chưa nào? Đúng không? Thế còn Kim Lân thì không gian nghệ thuật ở đâu? Kim Lân thì không gian nghệ thuật ở vùng quê Bắc Bộ. Được không ạ? Kim Lân thì không gian nghệ thuật là ở vùng quê Bắc Bộ. Thế còn Tô Hoài không gian nghệ thuật ở đâu? Tô Hoài không gian ở nghệ thuật cũng ở Hà Nội và Tây Bắc. Được không ạ? Nguyễn Trung Thành không gian nghệ thuật ở đâu? Tây Nguyên. Đúng chưa ạ? Thế thì các bạn ơi, các bạn có thể thấy là khi mà chúng ta liệt kê ra được cái không gian nghệ thuật như vậy rồi, đúng không? Thì các bạn có thể thấy là chúng ta hoàn toàn có thể khai triển những cái cách mở bài. Chẳng hạn như là chẳng hạn ví dụ như là gì ạ? À chẳng hạn ví dụ như là chúng ta sẽ có trong quá trình sáng tác, mỗi người nghệ sĩ đều có một không gian nghệ thuật để đi về. Nếu như nhà văn Kim Lân là vùng quê nông thôn Bắc Bộ với hình ảnh của những gì ạ? Với hình ảnh của gì đó, của dáng mẹ tảo tần thơm thơm mùi gốc dạ. Đúng không ạ? À, khói chiều làng bảng, đúng không? Thì đối với Nguyễn Tuân hay là đối với Nguyễn Nguyên Ngọc, Nguyễn Trung Thành đã dùng cả cuộc đời của mình để viết về Tây Nguyên, viết về những cá nhân anh hùng, những tập thể anh hùng. Và đặc biệt, chúng ta cũng không thể quên đi Hoàng Phù Ngọc Tường một nhà văn đã dành chọn trái tim của mình cho xứ Huế mộng mơ. Đúng không ạ? Nghiên cứu về Huế, viết về Huế. Và một trong số những cái tác phẩm tiêu biểu của người nghệ sĩ này à, viết về mảnh đất đỏ, về miền đất đỏ là bút ký Ai đã đặt tên cho dòng sông. Ví dụ thế. Ok không? Nhất trí không? Nhất trí không ạ? Thế thì các bạn ơi, những cái phần phương pháp này ấy, thì chị hẹn chúng mình trong khóa học 10 ngày nha. Các bạn nhá. Phải đăng ký đi, đăng ký ngay thôi Bởi vì hết ngày hôm nay là sẽ hết ưu đãi dành cho các bạn trong lớp mình rồi Có thể là đến tháng 5 tự nhiên các bạn cũng thấy là Ôi, tôi học đuối quá và tôi phải đăng ký thôi Thì đến lúc đấy học phí cũng tăng Đúng không ạ? Mà không được ưu đãi nhiều như bây giờ là tặng thêm các cái tài liệu khác Thế thì có phải là đằng nào các bạn cũng cũng cần phải học Đúng không ạ? Đằng nào các bạn cũng sẽ đăng ký nhưng bây giờ các bạn đăng ký trước thì có phải là các bạn vừa tiết kiệm được tiền, nói thẳng là như thế, tiết kiệm được học phí, lại còn được tặng nhiều quà không? Thế nên chị nghĩ là các bạn nếu có cân nhắc thì các bạn cũng sẽ cân nhắc nhá, chị sẽ ghim cái link ở đây. Ok chưa ạ? Chị sẽ ghim cái link đăng ký ở đây để nếu như bạn nào đăng ký thì các bạn sẽ điền vào. Và chú ý giúp chị là khi các bạn điền thông tin ấy thì các bạn sẽ ghi tên gạch ngang là lớp học không đồng để các em sẽ được tặng thêm quyển luyện đề nhá. Để các em sẽ được tặng thêm cái cuốn này này đó chính là bộ đề trọng tâm lớp 12 này này Đấy, đây sẽ là ưu đãi riêng, vừa được giảm học phí lại vừa được tặng thêm cuốn này dành riêng cho các bạn tham gia trong cái lớp học không đồng này của chúng mình nhá. Ok chưa nào? Thế thì đấy là cái mở bài chúng ta đi từ không gian nghệ thuật. Sẽ có những cái mở bài, ví dụ như chị vẫn thường dạy các bạn ở trong lớp học của chị một cái mở bài về những dòng sông. Ai đó đã từng nói rằng đất nước có nhiều dòng sông nhưng chỉ có một dòng sông để thương để nhớ, giống như cuộc đời của mỗi con người có nhiều cuộc tình nhưng chỉ có một cuộc tình để mãi mãi mang theo. Dòng sông để thương để nhớ của mỗi người rất khác nhau, nếu như Văn Cao cả cuộc đời của mình gắn liền với dòng sông Lô Hùng Tráng, nếu Hoàng Cầm là nỗi nhớ khi ta đi ngang qua sông đuống trôi đi một dòng lấp lành, nếu Hoài Vũ cả cuộc đời của mình gắn liền với con sông Vàm cò Tha Thiết Trở Phù Sa, thì Hoàng Phủ Ngọc Tường lại song hành cùng sông Hương đi vào trái tim của bạn đọc qua ký. Ai đã đặt tên cho dòng sông? Đó, được không ạ? Ok chưa nào? Được không? Được không ạ? Đó thì các bạn sẽ chú ý giúp cho chị nhá Ví dụ là như vậy Và các em ơi cái mở bài này thì đã được một cái bạn gọi là thủ khoa môn văn của tỉnh Phú Thọ đã sử dụng. Và sau khi bạn ấy được điểm cao nhất môn văn của tỉnh Phú Thọ thì bạn ấy đã gặp chị và bạn ấy nói rằng là chị ơi em rất biết ơn chị. Em thi vào ai đã đặt tên cho dòng sông và em đã sử dụng cái mở bài đó cũng như những cái phần kiến thức mà chị đã trao đổi. Và thật là may mắn em cũng không bao giờ em tin được là em lại đạt được một cái số điểm cao như thế. Thế nên chị nghĩ rằng là chúng ta hoàn toàn có quyền kỳ vọng vào chính bản thân mình và đừng bao giờ nghĩ mình dốt cả. Chị chỉ nghĩ là có thể là các bạn chưa khai triển được và chưa phát huy được đúng trọn vẹn cái khả năng của bản thân mình thôi. Ok chưa ạ? Rồi, bây giờ quay trở lại nhé. Chúng ta có nhà văn Hoàng Phủ Ngọc Tường, không gian nghệ thuật là ở xứ Huế. Đúng không ạ? Và sự nghiệp văn chương của ông được ví như một dòng sông độc đáo, luôn chăm chỉ miệt mài sáng tác không nghỉ ngơi để góp cho đời những áng văn thơ hay. Được không ạ? Ông ấy cũng làm thơ đấy ạ. Thế nhưng chúng ta thấy rằng là cái mảng viết bút ký của Hoàng Phủ Ngọc Tường thì nổi bật hơn cả trong sự nghiệp sáng tác của người nghệ sĩ này nhá. Được không ạ? Mỗi cái tác phẩm của Hoàng Phủ Ngọc Tường đó là sự kết hợp ăn ý giữa chất trí tuệ và chất trữ tình. Được không ạ? Giữa chất trứ, trí tuệ và chất trữ tình. Đó là cái sự kết hợp của nhiều kiến thức những cái chủ đề khác nhau như văn học, triết học, lịch sử, vân vân. Và chúng ta thấy rằng là những cái sáng tác của người nghệ sĩ này thì thường theo một cái lối hành văn hướng nội, xúc tích, mê đắm và tài hoa. Đó là gì ạ? Đó là cái sự sâu sắc trí tuệ cùng với cái chất huế quyến rũ. Đó, thì các bạn sẽ chú ý giúp cho chị đấy là một vài những cái thông tin về tác giả này nhé. Tác phẩm này thì được viết vào tháng 1 năm 1981 nói một chút về hoàn cảnh ra đời của cái tác phẩm này trong những năm tháng ấy. Đó là viết năm 1981 khi âm vang của chiến thắng mùa xuân năm 1975 vẫn còn nguyên vẹn trong tâm hồn của con người Việt Nam. Cả dân tộc lúc ấy còn bừng bừng cảm hứng ngợi ca chủ nghĩa anh hùng. Và trong không khí ấy, thì nhà văn đương nhiên mang trong lòng một cái niềm tự hào dân tộc, tự hào về sức sống, sức mạnh của quê hương đất nước con người. Và bên cạnh đó thì nhà văn cũng đã gì ạ? À, nhà văn cũng đã gì ạ? Nhà văn cũng đã có được À, nhà văn cũng đã có được một cái độ lùi thời gian cần thiết để nhận thức đầy đủ về mối quan hệ giữa đất nước và con người. Và tất cả những yếu tố này đã chi phối rõ rệt đến cách nhìn, cách lý giải của nhà văn trong tác phẩm. Các bạn nhé, hãy chú ý giúp cho chị. Được không ạ? À? Các bạn hãy chú ý giúp cho chị nhé. Thế thì nói về bố cục. Phần này rất quan trọng. Các em hoàn toàn có thể chủ động gạch vào sách giáo khoa nhá. Phần này rất quan trọng, chia bố cục rất quan trọng. Chúng ta sẽ thấy này Góc nhìn địa lý có nghĩa là các bạn sẽ định hình ra nhá Là khi mà tìm hiểu về vẻ đẹp của con sông Hương Khi mà tìm hiểu về vẻ đẹp của con sông Hương ấy Thì chúng ta sẽ để ý giúp cho chị đó chính là Chúng ta sẽ có cái vẻ đẹp của dòng sông Hương Được không ạ? À? Được nhìn nhận qua các góc độ các bạn nhé Được nhìn nhận qua các góc độ Ok chưa nào Thế thì các bạn sẽ thấy này Các bạn sẽ chú ý giúp cho chị này Là chúng ta sẽ được nhìn nhận qua các góc độ nhé Trước tiên Đó là góc độ địa lý Đó Thì địa lý ở đây đương nhiên chúng ta sẽ gọi đó là thủy trình Thủy trình có nghĩa là gì? Là hành trình của dòng nước Hành trình của dòng chảy Có nghĩa là gì? dường như là khi mà chúng ta nhìn nhận cái con sông này trên góc độ địa lý thì chúng ta sẽ biết được là sông Hương bắt nguồn từ đâu. Sông Hương chảy như thế nào, chảy trôi qua thành phố Huế ra sao và đổ ra biển như thế nào. Thế nên chúng ta có thể thấy ở đây là cái góc nhìn địa lý chính là thủy trình các em nhá. Ok chưa ạ? Hãy chú ý giúp chị. Góc nhìn địa lý chính là thủy trình. Thì ở trong thủy trình này chúng ta sẽ có này, thứ nhất, ở thượng nguồn. Ok chưa ạ? Ở thượng nguồn. Thứ hai, ở ngoại vi thành phố Huế. Đoạn 2. Thứ ba, trong lòng thành phố Huế, đoạn 3 đoạn 4. Thứ tư, chia tay với thành phố Huế, đoạn 5. Tiếp theo là góc nhìn lịch sử, đoạn số 6. Và cuối cùng, góc nhìn văn hóa thi ca, đoạn số 7, 8, 9. Ok không ạ? Thì các bạn ơi, nếu như mà chúng ta chia được ra như thế này thì cái phần mà chúng ta học ý nó sẽ rất là đơn giản. Được không ạ? À? Rõ ràng là nếu như các bạn chia ra được như thế này rồi thì cái việc học ý của các em sẽ rất đơn giản mà. Đúng không ạ? Rất đơn giản luôn. Góc nhìn địa lý, góc nhìn lịch sử, góc nhìn văn hóa thi ca. Đúng không ạ? Và nếu như các bạn học cùng với chị thì chị sẽ hướng dẫn các bạn thêm một cái góc nhìn nữa. Đó là góc nhìn cuộc đời các bạn nhé. Đó là lý do vì sao mà chị Hiên nói rằng là chúng ta có cái bộ học liệu này rồi Nếu như các bạn không đăng ký khóa học mà các bạn mua học liệu cũng được Nhưng mà chị thì chị vẫn luôn khuyến khích là các bạn cần phải mua khóa học Bởi vì đôi khi các bạn đọc các bạn sẽ không hiểu được Bởi vì cái kiến thức nền của các bạn đã chắc đâu Đúng không? Cái giá trị của khóa học là nằm ở những buổi học của chúng ta Để chị Hiên giảng cho các bạn để các bạn thực sự hiểu các bạn sẽ nắm được, các bạn sẽ ấn tượng. Thì từ những cái như thế các bạn mới có thể chủ động triển khai thành những cái bài viết tốt để có thể trở thành á khoa và thủ khoa giống như rất nhiều học sinh của chị Hiên chứ. Đúng không? Đó, thế nên là chúng mình sẽ chú ý nha. Rồi, bây giờ thì chúng ta sẽ có này ý nghĩa nhan đề không tìm hiểu nữa. Chúng ta sẽ tìm hiểu vẻ đẹp của sông Hương qua các góc độ. Wow, phần này được làm rất khoa học luôn nha. Phần này được làm rất khoa học luôn ạ. À. Nhìn này. Được không ạ? À? Đây, Sông Hương qua góc nhìn địa lý 1, 2, 3, 4, 5. Sông Hương nơi thượng nguồn, dẫn chứng, bình luận. Ngon chưa? Ok chưa? Ngon chưa? Thế như này ngon chưa các em? Như này ăn được chưa? Được không nào? Như này ăn được chưa? Như này ăn được chưa? Được không? Như này ăn được chưa? Ngon chưa? <laughs> Đến thế này rồi mà còn không ngon nữa thì chị Hiên cũng chịu đấy. Được không ạ? À? Đến như thế này rồi mà các bạn vẫn còn bảo là không ngon nữa là chị Hiên chịu nhá. Nhá, là chị Hiên chịu nhá Ok chưa ạ? Thế thì các bạn sẽ chú ý ở đây giúp cho chị là nếu như các bạn trình bày được theo hướng như thế này là rất ổn áp Và trong buổi tối ngày hôm nay thì chị Hiên sẽ chia sẻ cùng với các bạn về cái góc nhìn địa lý nhá đó là cái góc nhìn dài nhất, mệt mỏi nhất khi mà chúng ta tìm hiểu về con sông Hương thế nhưng chúng ta có thể thấy rằng là thông qua cái góc nhìn này thì chúng ta cũng dường như vẽ ra được một cái tấm bản đồ về dòng sông Hương ấy. Ở đây thì bởi vì là phát bằng tài liệu như thế này nên chị Hiên không có cái hình ảnh sinh động trực quan để hình dung cho các bạn được. Nhưng mà trong khóa học 10 ngày thì chị Hiên có chuẩn bị slide rồi. Thế nên chúng ta có thể nhìn vào slide thì chị nghĩ là chúng ta kết hợp với những cái phần tài liệu như thế này thì các bạn sẽ dễ hiểu hơn nhá. Thế thì ở đây chúng mình sẽ chú ý giúp cho chị này ở đây chúng ta sẽ có nhá Đó chính là cái hành trình sông Hương tìm ra biển Đây là hành trình kiếm tìm và đuổi bắt của người con gái trong tình yêu Đó chính là hành trình để khám phá chính bản thân mình Các bạn ơi, khi mà bắt đầu viết bài ký này Thì nhà văn Hoàng Phủ Ngọc Tường đã để lại một cái câu văn rất là ấn tượng Đó là câu văn Trong những dòng sông đẹp ở các nước mà tôi thường nghe nói đến Hình như chỉ có sông Hương là thuộc về một thành phố duy nhất. Có thể thấy nhá, chính cái câu văn này đã làm nên một cái gì ạ? Một cái vẻ đẹp độc đáo của dòng sông Hương. Đúng không? Và chúng ta có thể thấy rằng là cái vẻ đẹp độc đáo ấy đó chính là cái mối duyên giữa dòng sông và thành phố Huế. Và có lẽ cũng chính bởi vì dòng sông Hương là dòng sông chảy trọn vẹn ở trong một thành phố duy nhất Thế nên nó đã trở thành biểu tượng, đã trở thành nét đặc sắc của thành phố này. Và đó cũng chính là cái tình cảm đặc biệt của Hoàng Phủ Ngọc Tường dành cho sông Hương và xứ Huế. Các bạn nhé. Thế sông Hương qua góc nhìn địa lý thì sao? Các bạn cũng đã biết rồi đúng không? Chị Hiên vừa chia rồi. Đó là nơi thượng nguồn. Đây, nơi thượng nguồn. Được không ạ? Trước tiên là nơi thượng nguồn nhé. Thế thì các bạn có thể thấy rằng là ở nơi thượng nguồn thì sao ạ? Đây, dẫn chứng nha. Bình luận nha Rất là rõ ràng nha Đến như thế này rồi mà còn không hiểu và không viết được vào bài nữa Thì thôi cũng xin là ạ à nha Được không ạ? À? Nào tập trung vào đây, tập trung vào đây Chị biết là đây là một cái bài mà khó với rất nhiều bạn Nói thật Nhiều bạn còn thấy là học sông Đà còn dễ hơn là sông Hương Chị nói thật đấy Thế nên là bây giờ các bạn sẽ phải thật sự tập trung ở đây Nhá, chúng mình sẽ phải thật sự tập trung ở đây giúp cho chị Thế thì bây giờ chúng ta sẽ có này Trước tiên nha, dẫn chứng này Trước khi về đến vùng châu thổ êm đềm Nó đã là một bản trường ca của rừng già Rầm rộ giữa những bóng cây đại ngàn mãnh liệt qua những gành thác Cuộn xoáy như cơn lốc vào đáy vực bí ẩn Và cũng có lúc nó trở nên dịu dàng và say đắm giữa những dặm dài trói lọi của hoa đỗ quyên rừng Các bạn thấy nhá Đối với sông Hương nơi thượng nguồn chúng ta ghi nhớ ba hình ảnh giúp chị Hình ảnh thứ nhất là cái câu này Một câu văn rất dài Đó là gì ạ? Đó là sông Hương được ví như bản trường ca của rừng già Đó, ý số 1 nhá Vẻ đẹp số 1 được ví như bản trường ca nhá Số 2 Đây bên này Đây ạ à. Cô gái di gan phóng khoáng và man dại số 2 Được chưa ạ? Và số 3 Đây, số 3 nhá Đây ạ à. Đó chính là đây là một cái vẻ đẹp dịu dàng và trí tuệ trở thành người mẹ phù sa của vùng văn hóa xứ sở. Ba nhỏ. Được chưa? Ok chưa? Rõ ràng chưa? Thế thì bây giờ cứ nhắc tới sông Hương nơi thượng nguồn là chúng mình sẽ chú ý giúp cho chị. Chúng ta sẽ có gì ạ? Chúng ta sẽ có ba ý chính số 1. Đó là gì nào? Nhắc lại nào. Bản trường ca của rừng già. Số 2 là gì nào? Số 2 là Cô gái di gan phóng khoáng và man dại Số 3 là gì nào? Số 3 là người mẹ phù sa của một vùng văn hóa xứ sở Đấy, trước tiên nhớ như thế đi Xong rồi bắt đầu là ở trên cái phần gì ạ? Ở trên cái phần đề kiểu gì người ta cũng có cho trích đoạn Bây giờ tách ra những câu nào thể hiện cho cái vẻ đẹp số 1 Xong bắt đầu làm rõ Đó, trước tiên này Các bạn ơi, chị nói điều này không biết có đúng hay không Thế nhưng khi mà các bạn phân tích ký ấy, Đặc biệt là cái bài sông Hương này nha Các bạn bị rơi vào một cái trường hợp là gì các em biết không? Đấy là các bạn toàn viết lại dẫn chứng thôi Tức là các bạn toàn viết lại Viết lại những cái gì mà đã xuất hiện trong văn bản Mà các bạn lại không biết được thực sự cái cách đúng Để chúng ta tiếp cận một cái tác phẩm ký là như thế nào Suy cho cùng thì bất cứ một cái tác phẩm nào cũng sẽ yêu cầu chúng ta nếu như phân tích sẽ là đi làm rõ cái giá trị nội dung và nghệ thuật. Không có nghĩa là văn xuôi thì sẽ không có nghệ thuật. Mà chúng ta vẫn phải bám vào những cái đẹp Vẫn phải bám vào những cái hay Để chúng ta suy ra được cái nội dung mà tác giả muốn thể hiện đó, thế thì ở đây chúng ta sẽ có này Đối với cái câu mà chị vừa đọc là cái dẫn chứng mà chị vừa đọc nhá Đó là bản trường ca của rừng già nhá Thì các bạn sẽ thấy là Có sử dụng nghệ thuật so sánh Đúng không ạ? Sông Hương là bản trường ca của rừng già Với nhiều cung bậc và giai điệu phong phú Cung bậc và giai điệu gì đấy? Dầm rộ mãnh liệt đúng không gì nữa cuộn xoáy đúng không ạ dịu dàng say đắm đó mình phải phát hiện ra được những cái từ ngữ hay như thế và để sau đấy mình sẽ bắt đầu mình làm rõ nó đấy mới là phân tích nha ok chưa ạ thế thì ở đây chúng ta sẽ có cái trước tiên này đó là trước tiên là à, nhà văn hoàng phủ ngọc tường đã sử dụng nghệ thuật so sánh so sánh sông hương với bản trường ca của rừng già với nhiều cung bậc và giai điệu phong phú Cụ thể ở đây đó chính là gì ạ? Đó là rầm rộ Là cái giai điệu mạnh mẽ, khỏe khoắn, gấp gáp Đấy, làm rõ từng cái giai điệu một Mãnh liệt cuộn xoáy là giai điệu dồn dập, nhanh và kéo dài Và sau đó là cái sự đối lập Đó chính là một cái sự dịu dàng và say đắm Đó là cái giai điệu nhẹ nhàng, tha thiết, ngân vang Và nhận xét À, nhà văn Hoàng Phủ Ngọc Tường đã sử dụng những từ ngữ giàu giá trị tạo hình, gợi tả chính xác vẻ đẹp của sông Hương vừa hùng vĩ vừa man dại, lại vừa trữ tình và say đắm lòng người. Đấy, xong từ đấy chúng ta thấy được diện mạo của sông Hương lúc này đúng không ạ? Dòng chảy của sông Hương luôn vận động với những trạng thái vô cùng phong phú Bởi nó vừa có nguồn sức sống tràn trề mãnh liệt Vừa có một thế giới tâm hồn phong phú và bí ẩn Và diện mạo của sông Hương vừa phản chiếu diện mạo của thiên nhiên không gian xung quanh nó Đồng thời cũng thể hiện tâm hồn phong phú bí ẩn của nó Sông Hương, ngay từ nơi khởi nguồn đã là một dòng sông xinh đẹp với vẻ đẹp vừa tươi tắn, vừa rực rỡ, vừa dịu dàng, vừa đầm thắm, vừa hoang dã, lại vừa hồn nhiên. Và sự tươi trẻ mạnh mẽ của sông Hương là do tiếp sức gì Tiếp nguồn sức mạnh của bà mẹ thiên nhiên. Tiếp nguồn sức sống từ bà mẹ thiên nhiên, sự đầm thắm bí ẩn của sông Hương lại là do cuộc hành trình gian truân của nó. Đấy, nếu mà các bạn có một cái phần bình luận như thế thì các bạn làm gì phải nghĩ nhiều nhở? Bây giờ cái việc quan trọng là chúng ta kết nối và chúng ta đưa nó vào như thế nào thôi Thế nên chị nghĩ là đấy là cái buổi hôm trước khi mà học về sông đà ấy, Là chị đã hướng dẫn các bạn cái đấy rồi đúng không? Chị đã bảo các bạn là các bạn nên kẻ bảng giống như chị vừa kẻ Một cột là ý lớn, sau đó bên là dẫn chứng Sau đó một bên là gì ạ? Bình luận cho cái ý đó Và bình luận thì chúng ta phải bám sát vào nghệ thuật Chúng ta phải bám sát vào những cái hay, cái đẹp mà tác giả sử dụng Sau đó suy ra nó giúp cho thể hiện một cái nội dung tư tưởng như thế nào thì đấy là trước tiên là hình ảnh của sông Hương được so sánh với bản trường ca của rừng già nhá. Tiếp theo này, chúng ta có ở đây đó chính là gì ạ? À, tiếp theo chúng ta có ở đây đó chính là sông Hương là cô gái di gan, phóng khoáng và man dại. Được không ạ? Ok chưa nào? Chúng ta sẽ có ở đây sông Hương, cô gái di gan, phóng khoáng và man dại. Bây giờ mình lại có dẫn chứng tiếp theo. Dẫn chứng của chúng ta là giữa lòng Trường Sơn Song Hương đã sống một nửa cuộc đời mình như một cô gái di gan phóng khoáng và man dại. Rừng già đã hun đúc cho nó một bản lĩnh gan dạ, một tâm hồn tự do và trong sáng. Thế thì các bạn có thể thấy rằng là gì nào? À, các bạn có thể thấy rằng là chúng ta sẽ thấy bây giờ vẫn là nghệ thuật so sánh nhân hóa nữa. Một cái liên tưởng độc đáo đó là sông Hương được so sánh với hình ảnh của một cô gái di gan phóng khoáng và man dại mang trong mình một cái tâm hồn tự do và trong sáng. Và chúng ta sẽ nhận xét về cái vẻ đẹp đó, chúng ta thấy rằng là gì ạ? Cô gái Zigan ấy là những cái cô gái mà thuộc dân tộc Bohemian được không ạ? À? là những cái dân tộc mà họ sinh sống trên những cái thảo nguyên, trên những cái đồng cỏ bao la. Họ sống một cái cuộc sống rất là phóng khoáng, họ yêu ca hát và nhảy múa, được không ạ? Tức là chúng ta thấy được ở đây một cái vẻ đẹp rất nữ tính mà nó lại vừa hoang sơ, nó lại tự nhiên, thế nhưng nó cũng hồn nhiên và đầy những cái khao khát mãnh liệt. Thế thì các bạn có thể thấy rằng là nếu như không qua những cái trang viết của Hoàng Phù Ngọc Tường, chúng ta chỉ gặp sông Hương ở trong lòng thành phố Huế thôi, chỉ chạy qua kinh thành Huế thôi, thì chúng ta thấy rằng là sông Hương ở trong lòng thành phố Huế lại mang một cái điệu chảy rất là lặng lờ. Cơ hồ chỉ là một cái mặt hồ yên tĩnh thôi, cực kỳ chậm chạp, rất là chậm từng chút từng chút. Thế nhưng mà thông qua những cái trang viết của Hoàng Phủ Ngọc Tường thì chúng ta lại nhận ra một cái vẻ đẹp khác mà dường như đây là cái phần đời mà dòng sông Hương muốn giấu đi. Đó là phần đời của dòng sông Hương ở nơi thượng nguồn. À, chúng ta phát hiện ra rằng đâu phải cứ nhắc tới sông Hương thì sẽ là một dòng sông mềm mại và dịu dàng đâu. Khi chúng ta nhắc đến sông Hương và nếu như tìm hiểu về gì ạ? Nếu như chúng ta tìm hiểu về dòng sông Hương Đúng không ạ? Nếu như chúng ta tìm hiểu về dòng sông Hương thì các bạn sẽ thấy rằng là cái phần đời ở nơi thượng nguồn nó cũng mang trong mình một cái vẻ đẹp rất là hoang sơ, rất là dữ dội. Và cái điều đó là một cái phần đời mà dường như con sông này đã gì ạ? Đã bí mật cất giấu nó đi. Đúng không nào? Thế nên chúng ta có thể thấy ở đây là bản thân Hoàng Phù Ngọc Tường đã khơi về cội nguồn để khám phá vẻ đẹp sâu thẳm và đầy cá tính của con sông này. Đúng không ạ? Và để rồi ở đây chúng ta có thể thấy ý số 3 nhé Đó chính là một cái vẻ đẹp khác Một cái vẻ đẹp dịu dàng và trí tuệ Thế thì các bạn sẽ thấy ở đây chúng ta sẽ có đó chính là Rừng già nơi đây đã chế ngự sức mạnh bản năng ở người con gái của mình để khi ra khỏi rừng thì sông Hương đã nhanh chóng mang một sắc đẹp dịu dàng và trí tuệ, trở thành người mẹ phù sa của một vùng văn hóa xứ sở. Các bạn có thể thấy đây là cái vẻ đẹp số 3, người mẹ phù sa của vùng văn hóa xứ sở. Và đến cái giai đoạn này thì các bạn đã thấy là ngay trong cái đoạn số 1, ở đây chị đang nói về cái nội dung của đoạn số 1, đúng không ạ? Thì các bạn đã thấy là chúng ta có tác giả đã sử dụng gì ạ? tác giả đã sử dụng nghệ thuật đối lập để cho chúng ta thấy được cái sự khác biệt của sông Hương ở thượng nguồn. Đúng không? Và bắt đầu khi trên cái hành trình trôi về đồng bằng châu thổ. Ở nơi thượng nguồn, sông Hương là người con gái di gan. Là người gì ạ? Thì bây giờ đối lập với hình ảnh là người mẹ phù sa. Đó là một vẻ đẹp phóng khoáng và man dại thì gì ạ? Bây giờ là dịu dàng và trí tuệ. Các bạn định hình như này nhá. Đây là núi rừng Trường Sơn này. Ok chưa? Sông Hương bắt đầu bắt nguồn từ đây. Chảy xuống. Đấy, đi qua rừng. Được không nào? Nhá. Đi qua rừng. Ok chưa nào? Được không ạ? À? Nhá. Đi qua rừng. Ok chưa? Sau đó bắt đầu đến cái chỗ này Bắt đầu là chảy về xuôi về đồng bằng châu thổ Thế thì các bạn có thể thấy là gì ạ? À, đây là xuôi về đồng bằng châu thổ nhá Đó Xuôi về đồng bằng châu thổ ở đây Thế thì đến cái chỗ này Đấy, khi mà bắt đầu ở nơi thượng nguồn ở chỗ này là mang một cái vẻ đẹp như bàm trường ca của rừng già rầm rộ những bóng cây đại ngàn mãnh liệt qua những gành thác đấy cuộn xoáy vào lốc đấy được không ạ đó như cơn lốc vào đáy vực bí ẩn đấy Sau bắt đầu đi trong rừng thì mang cái vẻ đẹp gì ạ à, như một cái cô gái di gan phóng khoáng và man dại và để rồi khi rời khỏi rừng trường sơn và đến ở đây bắt đầu là gì ạ trôi về đồng bằng châu thổ thì lại mang một cái vẻ đẹp đó là dịu dàng và trí tuệ Người mẹ phù sa của một vùng văn hóa xứ sở Các bạn ơi, chị vẽ như thế là các bạn sẽ dễ định hình hơn đúng không? <laughs> Thật ra ấy, có một cái mà chị vẫn luôn luôn tâm đắc Chị cho rằng là đôi khi mình cũng phải hình ảnh hóa Thì các bạn của các bạn học sinh của mình mới hiểu được Chứ còn bây giờ để mà các em đọc văn xong bắt đầu các bạn tự hình dung ra được rằng cái dòng chảy của nó như thế nào Thì khó để định hình lắm Đương nhiên chị thì chị luôn cho rằng chị không phải là một cái người vẽ đẹp Thế nhưng mà chị muốn là vẽ ra để các bạn có thể khoa học được cái ý mà các bạn đang muốn nhớ Các bạn đang muốn tìm hiểu và các bạn đang muốn ghi nhớ Đấy, thế nên là chúng mình sẽ chú ý giúp cho chị nhá Thế thì bây giờ đây là khi mà rời khỏi rừng già rồi bắt đầu đến đây là chuẩn bị trôi về đồng bằng châu thổ là mang một cái vẻ đẹp dịu dàng trí tuệ này Thế thì chúng ta có thể thấy rằng rõ ràng là qua những cái dẫn chứng Những cái ý mà chúng ta vừa đề cập ở phía trên thì chúng ta thấy rằng là con sông Hương mang trong mình hai phần đời, hai con người riêng biệt đúng không? Và một cái con người ở trên cái nơi thượng nguồn này này là cái phần đời mà dường như sông Hương đã giấu đi. Đúng không ạ? Là sông Hương đã giấu đi. Và các bạn có thể thấy rằng là gì nhỉ? Các bạn có thể thấy rằng là à, gọi sông Hương là người mẹ phù sa của một vùng văn hóa xứ sở. Đây chính là cách mà Hoàng Phủ Ngọc Tường đã ghi công cho dòng sông này như một đấng sáng tạo, đã góp phần tạo nên và gìn giữ bảo tồn văn hóa của một vùng thiên nhiên xứ sở. Và sông Hương chính là khởi nguồn, là sự bắt đầu của một không gian văn hóa, đó chính là văn hóa Huế. Là văn hóa Huế. Ok chưa nào? Rồi, thế thì đây, một cái ý nữa, đây vẫn thuộc cái ý này. Vẫn thuộc cái ý số 3 trên này. Có nghĩa là gì? Dẫn chứng là gì? Dẫn chứng chính là ngữ liệu mà chúng ta có. Được không ạ? À? Hãy nhớ nhá. Dẫn chứng chính là ngữ liệu mà chúng ta có. Thì ở đây chúng ta đang đi làm rõ đoạn số 1 mà. Thế nên thành ra là chúng ta sẽ tận dụng tất cả những cái ngữ liệu ở trong cái đoạn số 1 này. Được chưa ạ? Thì ở đây chúng ta có này. Dòng sông hình như không muốn bộc lộ. Đã đóng kín lại ở cửa rừng và ném chìa khóa trong những hang đá dưới chân núi Kim Phụng. Đấy, vừa trên chị nói đấy là cái phần đời thể hiện cái sự hoang dã, thể hiện cái sự hoang sơ, một cái vẻ đẹp man dại, một cái vẻ đẹp mà nó hùng vĩ, nó cũng hung bạo đấy ạ, hùng vĩ, đúng không? Một cái vẻ đẹp hùng vĩ, dữ dội. Đấy thì sông Hương không muốn bộc lộ nó ra. Thế nên sông Hương đã đóng kín lại ở cửa rừng. Đây đến đây là đóng kín lại cái vẻ đẹp đấy. Ok chưa ạ? Và ném chiếc chìa khóa tức là khóa nó lại. Xong bắt đầu vứt chìa khóa ở hang đá dưới chân núi Kim Phụng vứt chìa khóa đi để đóng kín cái phần đời đó của mình lại. Nên là thành ra là à, nhiều người biết về sông Hương rồi Thế nhưng mà đâu có biết rằng là bản thân con sông Hương nơi thượng nguồn Lại mang một cái vẻ đẹp như vậy đâu Đúng không? Mà chỉ thấy rằng là ừ thì tôi đến Huế Tôi cũng thấy, tôi cũng đi thuyền trên sông Hương rồi Và tôi thấy dòng sông Hương mang một cái điệu chảy rất là êm dịu Rất là nhẹ nhàng, rất là lặng lờ trôi chảy đúng không ạ? Thế nhưng mà đến với những cái trang viết của Hoàng Phú Ngọc Tường thì tôi lại phát hiện thêm một phần đời của dòng sông này. Và quả thực đó là một cái điều rất là thú vị đối với chúng ta đúng không? Văn học không chỉ đem đến cho ta cảm xúc Văn học còn đem đến cho chúng ta cả những cái nguồn tư liệu rất là hữu ích nữa, đặc biệt là đối với thể ký, bao gồm có tùy bút và bút ký các bạn nhé. Hãy chú ý giúp chị. Thế thì ở đây chúng ta sẽ có một cái phần bình luận cho cái dẫn chứng này. Đó là dòng sông đã được nhân cách hóa Để cái quãng hành trình từ thượng nguồn của nó trở thành một phần bí mật Một phần sâu thẳm của tâm hồn Mà sông Hương muốn giấu kín ở chân núi Kim Phụng Và đây thực sự là một cái phát hiện tinh tế và thú vị của sông Hương Về của Hoàng Phù Ngọc Tường về sông Hương Chúng mình ơi, chúng mình có hiểu cái cách chị Yên triển khai không? Nếu mà các bạn có thể triển khai được như thế này thì chị nghĩ rằng là sẽ rất là sẽ rất là khoa học đây ạ. Chị nghĩ là như vậy sẽ rất là khoa học. Một phần là dẫn chứng, một bên là bình luận. Đấy, một bên là bình luận luôn, phân tích luôn và như thế ghép vào thôi. À, ý thì chúng ta đưa ra dẫn chứng trước, chúng ta bình luận sau, đứa ý thì chúng ta bình luận trước, chúng ta đưa dẫn chứng sau. Linh hoạt là kết hợp thêm với những cái phần liên hệ mở rộng thì chị đảm bảo rằng không có lý do gì mà các bạn lại không viết được một bài 8 cộng 9 cộng cả. Đây là chị nói thật, tâm sự thật. Ok chưa ạ? Được không ạ? Thế thì đấy là sông Hương nơi thượng nguồn nhá. Vẫn tiếp tục theo thủy trình của dòng sông này chúng ta sẽ có sông Hương nơi ngoại vi là thể hiện qua đoạn số 2 này. Được không ạ? Thì sông Hương nơi ngoại vi lại có rất nhiều ý các bạn. Các bạn nhìn thấy không? Sông Hương nơi ngoại vi có rất nhiều ý. Và mỗi ý chị Hiên đều chia ra thành các cột. Bên này là dẫn chứng, bên này là bình luận. Rất nhiều ý các bạn nhé. Và những cái này thì chị Hiên sẽ tìm hiểu cùng với các bạn ở trong khóa học 10 ngày nha. Được không ạ? Hoặc là nếu mà các bạn không muốn đăng ký khóa học thì các bạn có thể mua cái bộ học liệu này cũng được Hôm nay cũng là một cái buổi cuối chị em mình trao đổi cùng với nhau rồi Thế nên thành ra chị cũng muốn là thông báo chính thức đến các bạn về cái khóa học 10 ngày Một cái khóa học mà sắp tới chị Hiên sẽ khai giảng vào à, chị Hiên sẽ tiến hành khai giảng à, vào à, tháng đầu tháng 6 với cái mục tiêu cho cái khóa học 10 ngày của chúng ta ấy mục tiêu của khóa học 10 ngày sẽ là thứ nhất, chúng ta sẽ ôn tập toàn bộ kiến thức nền văn bản. Được không ạ? Sau đó chúng ta sẽ tiến hành ôn tập phương pháp. Được không ạ? Và sau đó thì chúng ta sẽ tiến hành luyện đề nhưng mà đương nhiên là cái luyện đề này của chúng mình thì sẽ có ít đề thôi, cụ thể là hai đề thôi. Được không ạ? À? Chúng ta sẽ có, nếu mà chị nhớ không nhầm là khoảng à, mấy buổi ta? 6 buổi à? 6 buổi à? Hình như thế. Cái này là hai buổi à? Cái này là hai buổi à? Và cộng thêm với cả thêm một cái nữa. Đó chính là năm nay thì được cộng tặng thêm hai buổi nữa, tức là tổng là 12 buổi. Và hai buổi này là sẽ nâng cao cái kỹ năng viết nghị luận xã hội và nâng cao kỹ năng viết nghị luận văn học các bạn ạ. Đó. Thì cái lộ trình của chúng ta sẽ là như thế. Nha các bạn nhá, lộ trình của chúng mình sẽ là như thế. Đấy là ôn tập lại toàn bộ kiến thức nền. Về cái thời gian học của chúng ta ấy, thì ngày khai giảng sẽ là vào khoảng đầu tháng 6. Và cụ thể là chúng ta sẽ học từ trong khoảng 20 giờ 30 hoặc là 21 giờ mỗi ngày đến khoảng tầm 1 giờ sáng hoặc là 2 giờ sáng tùy theo. Được không ạ? Thật ra là không phải năm nay là năm đầu tiên mà học cái khung giờ này Bởi vì về cơ bản là các bạn đều biết là chúng ta cái thời điểm lúc bấy giờ là cái thời điểm nước rút rồi Và chắc chắn là chúng ta sẽ cần phải dành cái sự tập trung cho môn văn ở giai đoạn đó Bởi vì cái môn văn là môn mà các bạn sẽ thi đầu tiên Nên thành ra bao giờ chúng ta cũng sẽ luôn giữ một cái suy nghĩ đó chính là đầu xuôi thì đuôi mới lọt Vậy nên chị rất mong là các bạn có thể, bây giờ các bạn có thể là vẫn cứ học văn, ôn văn bình thường Nhưng sau đấy thì mình sẽ dành một cái khoảng thời gian nhá Đó chính là vào đầu tháng 6, cụ thể là 12 ngày Để không phải là các em ôn một mình Mà là các em ôn cùng với chị và các em ôn với khoảng gần 1.000 bạn nhỏ Được không ạ? Khoảng 1.000 bạn nhỏ sẽ học cùng chúng mình trong cái khóa học này Đương nhiên là chúng ta vẫn sẽ có chấm chữa bài nhé Và các em yên tâm là chúng ta sẽ được chấm chữa bài và trả bài hàng ngày bởi vì đã có một cái đội ngũ các chị bây giờ đang luyện tập để sẵn sàng cho cái khóa học 10 ngày này để chấm bài cho tất cả các bạn. Hàng trăm bạn đến hàng nghìn bạn tham gia trong cái khóa học này để chúng ta cùng với nhau ôn luyện kiến thức và rèn thêm cả kỹ năng ở thời điểm lúc bấy giờ nữa. Ok chưa ạ? Thế thì ở thời điểm hiện tại thì cái khóa học này dành cho lớp học không đồng của chúng mình thứ nhất, các em sẽ có được một mức học phí ưu đãi và cái thứ hai là các bạn sẽ được tặng một cái bộ tài liệu Thứ nhất là bộ tài liệu 12 cuốn Và tiếp theo là một cái cuốn luyện bộ đề trọng tâm Các em nhé Đấy, duy nhất trong ngày hôm nay thôi ạ Kết thúc ngày hôm nay là sẽ dừng luôn cái chương trình này và đương nhiên là các bạn vẫn sẽ vẫn sẽ được vẫn sẽ đăng ký được khóa học này bởi vì khóa học chưa khai giảng. Thế nhưng mà chúng ta sẽ không còn cái ưu đãi này nữa. Được không ạ? Không còn cái ưu đãi này nữa. Được không ạ? À? Mức học phí của chúng ta ở thời điểm hiện tại là 799.000 cho 12 buổi học. Các bạn nhé. À, ờ, thật ra ấy, thì các bạn đều biết rằng là đây là một cái cái câu hỏi của các bạn là chị Hiên ơi, chị đã mở khóa học 10 ngày chưa? <laughs> Tại bởi vì là chị nghĩ là khó để mà các em có thể tìm được một cái khóa học ôn ôn nước rút cuối cùng mà nó chất lượng như khóa học 10 ngày đâu. Và cái câu chuyện là những cái bảng điểm rất là cao cộng thêm với những cái phản hồi cực kỳ tích cực từ các anh chị 2001, 2002, 2003, 2004 đã thực sự là một cái hồi âm xứng đáng cho cái khóa học này với những nỗ lực không ngừng nghỉ của chúng ta trong khoảng thời gian 12 ngày. Vậy nên là chị rất là mong rằng là các bạn có thể thu xếp thời gian để chúng mình có thể gặp nhau ở trong khóa học 10 ngày này. Và tốt nhất là nếu như có thể thì ngay bây giờ hãy nhắn tin về cho admin fanpage học văn chị Hiên để đăng ký khóa học và nhận được ưu đãi này chúng mình nhá. Còn chị đã kết thúc hành trình 4 buổi cùng với các bạn để định hướng các em học về kiến thức nền các tác phẩm Đương nhiên là chị vẫn chưa có đủ thời gian để làm trọn vẹn với các bạn toàn bộ những cái lượng kiến thức mà chị rất muốn chia sẻ Thế nhưng chị hy vọng rằng là các bạn cũng đã nhận được những cái giá trị, nhận được những cái kiến thức từ cái chiến dịch 4 ngày này và chị Hiên cực kỳ cực kỳ hy vọng sẽ được gặp các bạn trong khóa học 10 ngày các em nhé. Còn bây giờ thì xin chào và hẹn gặp lại các bạn. Và chị rất cảm ơn các em, rất biết ơn các em vì đã tham gia cùng với chị. Bây giờ thì xin chào và hẹn gặp lại trong khóa học 10 ngày. Và nhớ là đăng ký ngay để nhận ưu đãi nha. Xin chào và hẹn gặp lại các em. Bye bye!